Vâng, xin chào anh em, sau đây là trận đấu nảy lửa của đội tuyển Việt Nam trong DLS 2019 với phần bình luận tiếng Việt hết cả trận đấu, mời anh em theo dõi. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và công hiến. Như vậy là chúng ta đã cho trận đấu được bắt đầu. tiếp tục đi bóng khoảng trống điểm đi không vào rất cố gắng rất cố gắng và giải huy rất đúng lúc một đường chuyền bóng dài đường truyền chuyển hướng tấn công chia bóng vào vòng cấm địa không thể đánh bại được thủ môn điểm đi không vào rất nhịp nhàng rất thoáng chọc khe khởi rất điểm không vào vẫn tiếp tục đi bóng khoảng trống điểm đi không thể đánh bại được thủ môn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 và giải nhì rất đúng lúc tốc độ triển khai bóng rất nhanh không thể đánh bại được thủ môn đường truyền về cho thủ môn và các bóng rất kinh nghiệm chia bóng vào vòng cấm địa tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều một bàn thắng tuyệt vời và xử lý cá nhân rất tốt và có lẽ trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều cơ tấn công vẫn tiếp tục đi bóng khoảng trống bóng đã bị chặn lại không thể đánh bại được thủ môn rất cố gắng như vậy sẽ có 2 phút bù giờ và giải nghi rất đúng lúc và vâng, như vậy là trận đấu đã kết thúc you